xin chào các anh tạm dạ, mình có 7 phút cho phần thuyết trình chị nhé dạ vâng. và em xin lỗi là mà phải máy bay rất trễ cho nên là em uh, trễ thì đây là lời chào của các gái Sài Gòn dạ, thì bài thuyết trình của em cũng ngắn gọn thôi có tổng cộng là một phần một phần là giới thiệu economy gì là gì thứ hai là mô hình kinh doanh thứ ba là phần của cái thu của em đang có thứ tư là phần của à, tại sao là tụi em lại có đóng góp vào xã hội và cuối cùng là phần góp gọi vốn dạ ờ, tụi em nói giọng nam có nhanh quá không ạ à? ok dạ mình, mình gọi được giảng dạ. cho mọi người phút ạ tụi em là được thành lập vào tháng 12 2018 ờ, về cung cấp các giải pháp về thương mại điện tử và tụi em có tổng cộng bốn văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng và Indonesia phần mà tụi em đang đó là tụi em cũng được quỹ đầu tư tên là Visa là góp của hai quỹ là FPT Venture và Dragon Capital uh, cùng mà cho vào tụi em và sau đó tụi em có thêm một quỹ nữa là Việt Valley Ventures uh, cho thì như vậy là cũng hai khác uh, ờ, tăng trưởng mỗi năm chúng em là 300 phần trăm và tụi em long trinh vào cái phiên bản đầu tiên tụi em có là 2018 và đến tháng nay, năm năm nay là tụi em sẽ long trinh phiên bản chính thức vào tháng uh, 12 2020 tụi em là đặt giải tech tech vào hai công việc bán ờ, khai thác và sau đó thì tụi em có qua mỹ để đi tech tech của us cùng với lại bác các chương anh và sau đó nữa thì bên Group có đầu tư cho tụi em và cuối cùng là tụi em cũng có bên quỹ việt uh, của bên Trust Capital cùng uh, ờ, Joyce nói là khá khá về e-com gì mô hình kinh doanh quốc tế thì cũng đơn giản thôi là đây là một cái mô hình uh, hành trình của một cái thương hiệu hỏi này đầu tiên khi mà họ muốn bán hàng trên online thì việc họ sẽ làm gì họ thường là sẽ bán trên facebook và zalo sau đó họ thấy ok bán tốt bây giờ sẽ làm gì sẽ mở những sàn như là shopee lazada hoặc là amazon hoặc là alibaba và như vậy thì lúc này tụi em mới bắt đầu ồ vào tụi em là gian chính hãng cho họ có nghĩa là y như mọi người muốn đi xin visa đi mỹ thì là cái này tụi em cũng là xin visa để lên được tất cả các nhà hàng chính hãng ở trên shopee lazada amazon đó là công việc chính của e-commerce gì tiếp theo nữa tụi em giúp cho họ tăng sale bán hàng và cuối cùng là họ xây được một cái hệ thống chăm sóc khách hàng app của họ đó là hết mô hình của các mẹ và bởi vì mô hình này cho nên tụi em càng có số lượng fee và commission fee tụi em có số lượng fee tụi em có management fee và tụi em có commission by selling fee là có thiết lập gian hàng quản lý gian hàng và bán hàng thì như vậy cái thu chính của tụi em là sẽ nằm ở bên phần hoa hồng bán hàng phần dịch vụ của em đó những cái phí đấy và đối với mô hình này thì tụi em cũng được khai thác các thương hiệu uh, toàn bộ nhà Uniden là mọi người ở đây có ăn miếng ba miền mười ba miền thôi là kinh online để phân phối hết toàn bộ phân phối bằng bộ LG và Event Voucher là một cái brand mà mọi người sẽ thấy ở ngay đường hàng bài hoặc là trong Vingrom thì là cũng là do gì cũng cấp giải pháp tất cả những hệ thống nối những cái giao vận và cuối cùng là hệ thống app là đều interact với hệ thống của bên nhà Ivamizi ờ, doanh thu của bảo hiểm cũng khá khá là 2019 thì là tụi em khoảng 3 tỷ mà 3 tỷ tư phần doanh thu còn riêng đi mà tụi em đưa lại cho brand là khoảng 3 tỷ phần của 2020 thì mà ở đây không biết là có ai bị ảnh hưởng covid không nhưng mà chúng em thì không chúng em được tăng doanh thu bởi vì covid bởi vì các brand họ thấy là quan trọng hơn ờ, ngoài bán ở trên uh, hệ thống shop và đây là uh, phần tăng trưởng của chúng em đối với lúc đó của xã hội là để giúp cho các doanh nghiệp họ mở ổn định hơn với lại ngành thương mại điện tử và thấy rằng à, nên bán những hàng chính hãng nên làm những cái gì đó nó chuyên nghiệp đối với hệ thống của các sàn thương mại điện tử thứ hai nữa bên cũng tạo được sau đó uy tín để mà giúp cho các doanh nghiệp họ bán được hàng và và những người tiêu dùng cuối cũng được mua hàng chính hãng và cũng tạo được công an việc làm khai khác và cuối cùng là có có được hành vi mua sắm online và mọi người không chỉ mua hàng pha kè hay là mua hàng uh, mà ở cái kho gia lai gì mà vừa rồi bị bắt 10 nghìn mười nghìn mét vuông ờ, thì những hàng đấy em nghĩ là ừ, ở một giai đoạn nào đó họ sẽ người tiêu dùng sẽ chấp nhận mua mà dần dần họ thấy rằng rõ ràng đó là hàng hàng giả hàng nhái hàng mà chỉ cần mang cái xíu thôi là đi từ sân bay mà ra ra tới đại quốc đại học quốc dân là nó, nó hư rồi thì như vậy chắc là sẽ không mua nữa ờ, phần tại sao mà em lại tham gia chương trình này tại sao vừa có doanh thu vừa có buổi đầu tư rồi vừa tham gia tất cả mọi thứ sao tự nhiên còn đứng đây với một vai trò rất là sinh viên như thế này thì à, em chia sẻ thực sự là em ra hà nội để mở thị trường ở đây và việc đầu tiên em phải làm đó là em tham gia vinasa thì đơn giản là nếu không thì sẽ không được các bác các chú giúp đỡ à, cái đó là là những dạ. em dạ như thế này á, cho nên là em cũng mong là được góp ý thêm của các máy các chú thêm thì ngoài đây là mọi người sẽ muốn cái gì thêm thì tuyệt tình là em không có làm về thị trường vay thiệt cho nên em sẽ góp ý hết rồi bây giờ vì sao em tham gia hôm nay